Xin chào tất cả anh em nhé Hôm nay tôi lại tiếp tục ờ, làm một clip để chia sẻ cho anh em Để cho anh em có cái cách chơi tài xỉu bịp Để anh em đi ra sòng ra sới chơi Luôn luôn là có cái độ hiệu quả cho anh em anh em nhé Anh em không cần phải mang theo bất cứ một cái bộ đồ chơi nào về ờ, các bộ đồ chơi ờ, tài xỉu hỗ trợ cho anh em có tỷ lệ chiến thắng đúng không ạ? Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em đó chính là cái cách mà anh em có thể nghe được cái hột tài xỉu trợ anh em nhé để anh em ra sòng ra sới anh em nghe được bất cứ hộp trợ hay là tất cả các loại hộp đã tự đã làm tỷ lệ anh em nhé không phải là ai cũng có thể nghe cái tiếng của cái bộ hộp tài xỉu anh em nhé nhưng anh em nào mà có năng khiếu mà có cái độ cảm âm sẵn ở trong người thì anh em sẽ có thể nghe nhanh hơn so với những người bình thường anh em nhé còn những anh em mà chưa biết thì anh em hãy theo dõi cái à, video của tôi để anh em có thể à, trao dồi hơn thêm những kiến thức về cái à, cách mà anh em có thể nghe được cái tiếng hột tài xỉu thì ở đây nó chính là cái à, đống hột chợ mà tôi đã chuẩn bị sẵn anh em nhé đó thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái tăng tích đi để cho anh em cảm thấy ok hơn đúng không ạ đó, anh em. anh em. rất là này trong ổ trợ và nước muối rất là nổi nha anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ bốc hên xui cho anh em ba hột bất kỳ để tôi test cho anh em cái cách mà anh em có thể nghe được cái tiếng hột tài xỉu anh em nhé thì anh em vớt thì anh em rửa qua bằng nước lọc để tránh cái tình trạng mà cái muối nó bám vào kẽ hột mặt hột của anh em anh em nhé thì cái bộ hột của anh em nó sẽ bị nặng về một bên ví dụ bên tài hoặc là bên xỉu gì đó anh em khô Đấy. ngâm châm thì hoàn toàn là không hít nhé anh em nhé nắp chén dĩa toàn là nắp chén dĩa chợ anh em nhé đúng không anh em ngâm châm hít rất là khỏe đúng không ạ và tôi sẽ dọn đèn pin luôn cho anh em để anh em có thể cảm nhận được rất là trong đúng không anh em cực kỳ là trong luôn hỗ trợ mà trong anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ đi vào nói cho anh em về cách nghe cái bộ hột tài xỉu chợ này nó chi tiết hơn để anh em có thể hiểu rõ hơn nha anh em nhé thì khi anh em phải biết được rằng là cái tiếng hột tài xỉu này nó kết cấu của nó như thế nào anh em nhé thì anh em để ý nghe kỹ cái à, mặt lục và cái mặt nhất nó khi nó rơi xuống anh em nhé đó, mặt lục rơi xuống mặt nhất ngửa lên thì lúc nào nó cũng ra cho anh em những cái chén mà cái âm nó sẽ bị rè âm anh em nhé cái âm âm hột của nó nó sẽ rè anh em nhé còn cái mặt nhất khi cái mặt nhất rơi xuống và cái mặt lục nó ngửa lên như thế này thì nó sẽ cho anh em cái tiếng rất là trong nói chung là nó cái cái âm của nó rất là thanh luôn anh em nhé nó nghe rất là trong nó thì bây giờ tôi sẽ thử cho anh em để cho anh em nghe được cái à, âm của cái hột tài xỉu chợ này anh em nhé nó ừ. nó thanh đúng không em khi mặt lục rơi xuống thì nó rẻ đúng không ạ rẻ đúng không em đó thì anh em cái này anh em có thể ở nhà anh em uh, tập nghe cái tiếng nó kỹ đúng không em thì văn ôn võ luyện mà đúng không em thì anh em phải tập thì anh em có thể nghe được đúng không ạ thì anh em cứ nghe cảm nhận âm rẻ anh em đánh xỉu âm thanh âm trong thì anh em đánh tài anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ đi vào test cho anh em một vài chén để cho anh em cảm nhận cái cách nghe hột uh, tài xỉu này có hiệu quả không nha anh em nhé thì âm này tôi chắc chắn với anh em trong này là xỉu nha anh em âm thanh kiểu của bộ hột bên trong nó rè anh em nhé rè thì anh em đánh xỉu đúng không ạ âm rè vui đó đúng không ạ đó, âm rè anh em đánh xỉu nha anh em nhé tiếp tục test cho anh em này âm thanh ở bên trong rất là trong nha anh em nhé trong thì ờ, tôi ờ, đoán tầm 80 ờ, phần trăm cho anh em nó là lên tài đúng không ạ lên tài đó đúng không ạ rất là chính xác đúng không anh em thanh của nó báo rất là chuẩn đó. tiếng hột trong thì anh em đánh tài âm rẻ anh em đánh xỉu đúng không ạ đó. thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em một vài chén để cho anh em à, biết thêm về cái à, cách nghe hột tài xỉu này để giúp cho anh em đi chơi ở sòng ở sới không cần phải mang theo bất cứ cái bộ đồ chơi gì về à, cái dòng đồ chơi tài xỉu bịp để hỗ trợ cho anh em anh em nhé thì anh em nào có nhu cầu anh em có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại đã để ở trên màn hình nha anh em nhé thì những anh em nào gần cơ sở bên tôi có thể đến trực tiếp cơ sở thì anh em học cái cách nghe thì anh em sẽ cảm thấy hiệu quả hơn thì cái video này tôi làm đến đây là kết thúc rồi xin chào tạm biệt tất cả anh em nhé anh em nhé chúc anh em đi chơi luôn luôn chiến thắng luôn luôn may mắn anh em nhé